những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Quan sát bức tranh và trả lời chính câu hỏi đơn giản sau đây. Câu 1. Có bao nhiêu người tham gia buổi cắm trại? Đáp án, có 4 người. Vì trên tấm bạc có 4 cái thìa và có 4 cái tên trên bảng phân công công việc Câu 2. Họ đến nơi khi nào, vừa đến hôm nay hay từ vài ngày trước? Tại sao? Đáp án, họ đã đến nơi được vài ngày. Vì họ đến đây lâu nên mạng nhện mới xuất hiện giữa lều và cây. Câu 3. Họ di chuyển đến nơi bằng cách nào? Đáp án, bằng thuyền. Vì có mái chèo dựa vào thân cây. Câu 4. Gần khu cắm trại có thành phố, làng mạc nào không? Đáp án, có một ngôi làng gần đó. Vì tự nhiên lòi ra một con gà chạy loanh quanh. Câu 5 gió đang thổi từ hướng nào, Bắc hay Nam? Gợi ý, bạn đang ở Bắc bán cầu. Đáp án Gió đang thổi từ phía nam Hướng lá cờ trên lều chính là hướng gió thổi Tuy nhiên, để biết được gió đang thổi theo hướng nào thì cần một chút kiến thức địa lý ở đây. Như đã gợi ý, ta đang ở Bắc Bán Cầu. Cây cối tại Bắc Bán Cầu có xu hướng mọc về phía nam vì ánh sáng mặt trời và gió ấm hơn. Câu 6. Đang là buổi sáng hay chiều? Đáp án, đang là buổi sáng. Từ câu 5, ta sẽ xác định được ba hướng đông, tây, bắc. Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, vì thế hãy quan sát bóng đổ để biết câu trả lời. Câu 7. Alex đang đi đâu? Đáp án, Alex đang bắt bướm. Nhìn vào lịch trực, Ta biết rằng Alex là người không có mặt trong hình Và tự nhiên lại có cái vật bắt bướm hiện ra đằng sau lều thì chắc chắn là của cậu ta Câu 8 Ai là người phải nấu ăn hôm qua? Đáp án, người nấu ăn hôm qua là cô Linh Alex thì đang bắt bướm rồi Giờ hãy nhìn vào những chiếc ba lo, trên đó có các ký tự Di và xe đó chính là Jem và Kalin. Kalin thì đang ngồi soạn lại ba lo của mình. Còn Jem thì đang chụp ảnh, vì ba lô của cậu ta có chữ bố. Vậy suy ra Peter chính là người đang làm việc, và người phải làm hôm qua chính là Kalin. Câu 9. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Đáp án là ngày mùng 8. Vì ngày hôm qua cô Linh nấu ăn là ngày mùng 7 thì hôm nay sẽ là ngày mùng 8. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.